Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vingroup quẳng núi đô vào sọt rác kết thúc giấc mộng hoàng đường. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và công ty Việt Nam Conpris thuộc tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường đua công thức 1 tại Hà Nội. Lễ khởi công diễn ra rầm rộ và công việc thi công bắt đầu ngay sau đó với tổng vốn đầu tư cho phần xây dựng là 270 triệu đô la Mỹ. Đến cuối năm 2019 thì dự án hoàn thành nhưng rồi bỏ hoang cho tới hôm nay, hạ tầng xuống cấp rất nghiêm trọng. Giấc mơ F1 sụp đổ Vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã có bản thông báo kết luận số 1016 về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của luật pháp về công tác quản lý sử dụng đất đai tài sản công tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Trong đó có nội dung liên quan đến đường đua công thức 1 Grand Prix. Kết luận này nói rõ rằng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết đường đua công thức 1. Hà Nội có sự trồng lấn quy hoạch, trồng lấn sử dụng đất tại một số vị trí so với khu quy hoạch khu vực Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Tại các vị trí đất có sự trồng lấn quy hoạch, trồng lấn sử dụng đất thực tế hiện nay đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý và đã được công ty Việt Nam Grand Prix sử dụng để thực hiện dự án xây dựng phần khu 1 công viên cây xanh kết hợp với một số công trình phụ trợ phục vụ giải đua xe công thức số 1. Như vậy là khoản đầu tư 270 triệu đô la Mỹ nằm im tại vị trí này không làm gì được. Đấy là vấn đề bên trong, còn từ bên ngoài thì cựu giám đốc điều hành công thức 1 cũng thừa nhận rằng sự thất bại của giải đua ô tô công thức 1 ở Hàn Quốc và Ấn Độ đã khiến ông nghi ngờ về khả năng tồn tại của một giải đua ở Việt Nam. Và thực sự, dự án tổ chức đường đua F1 đã thất bại. Môn thể thao F1 là một môn thể thao nhà giàu, chủ yếu là dân châu Âu xem nhiều nhất. Giải này đối với người dân Việt Nam cũng rất xa lạ, không thể xác định được nếu tổ chức có thu được tiền lãi hay không. Bởi người cựu giám đốc điều hành của công ty công thức 1 đã có lời cảnh báo đưa ra. Hơn 3 năm trước đây, Vingroup làm lễ khởi công xây đường đua F1 hoành tráng. Duy ý chí đặc sản của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, một khi lãnh đạo thích là làm và phớt lờ những lời phân tích thiệt hơn của các chuyên gia. Từ đó mới xảy ra cảnh người dân đói rách, đất nước thì điêu tàn dưới thời kỳ sau năm 1975. Những con người lãnh đạo rốt nát, không chịu nghe ai cứ lặng lặng rằng ta đánh thắng đế quốc Mỹ thì ta làm gì cũng thành công. Và họ không chịu thừa nhận cái rốt của họ. Đó là hậu quả là bài học lịch sử và người Cộng sản học mãi vẫn không thuộc. Ông Phạm Nhật Vượng đã lãnh đạo tập đoàn Vingroup có lúc thành công. Tuy nhiên càng thành công thì ông Vượng càng duy ý chí, càng độc tài trong lãnh đạo. Rất nhiều lần ông Vượng lập công ty rồi lại giải thể vì không chịu lắng nghe phân tích trước đó. Khi thành lập công ty, khi phát triển công ty từ nhỏ trở lên cá mập, cần người lãnh đạo có máu liều để vứt phá. Tuy nhiên, khi một doanh nghiệp đã lớn mạnh, đã có chỗ đứng thì nó cần một lãnh đạo biết lắng nghe, sáng suốt và biết nhường lại cho người giỏi hơn mình, có đất dụng võ. Từ đó thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững cho được. Người lập quốc cần tố chất khác, người giữ nước cũng cần tố chất khác. Rất ít người có hai tố chất trong một. Ông Phạm Nhật Vượng đang dùng tiền đi vay để mà đốt tiếp. Câu chuyện về tham vọng đường đua F1 cho thấy ông Phạm Nhật Vượng đã phạm sai lầm nhiều lần mà không khắc phục, vẫn muốn đầu tư vì cảm xúc bảo phải đầu tư chứ không phải vì lý trí và thiếu sự phân tích. Đầu tư F1 là giải quyết được khâu oách, còn vấn đề làm sao để duy trì và phát triển thì rất khó khăn, ông ta đã không tính tới. Hiện nay Vingroup đã nợ nần gần gấp 3 lần vốn chủ sở hữu Thời kỳ của ngành bất động sản không còn là gà đẻ trứng vàng nên mọi quyết định sai lầm đều phải trả giá rất đắt. Cứ lập rồi lại vứt, cứ đem hàng trăm triệu đô la ra đốt trời thì rất khó để Vingroup bền vững cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vingroup quẳng núi đô vào sọt rác, kết thúc giấc mộng hoàng lượng.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 không cay ai bằng cay những người nhại lại mình hình ảnh thánh rắc muối giết về. Bởi hình ảnh này với người Việt Nam gợi đến hình ảnh ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng trông vô cùng thổ thiển. Nó thể hiện phong cách thiếu sự nghiêm túc và cũng thể hiện một trò ăn uống xa hoa đốt tiền, đặc biệt là tiền thuế của người dân được các đảng viên cấp cao tận dụng. Sau khi ăn, clip thịt bò rát vàng được tung lên mạng, rất nhiều người dân Việt Nam đã nhảy lại hình ảnh thắng rắc muối giết bề với nhiều góc độ khác nhau. Có người nhại lại hình ảnh rắc muối, có người chỉ nhại hình ảnh dùng dao găm miếng thịt đưa vào mồm cho con vật. Tuy nhiên, những người găm miếng thịt đưa vào mồm cho con vật đang ở nước ngoài, Tô Lâm không thể xua quân bắt người đó được. Hình ảnh Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng nổi tiếng trên khắp thế giới. Peter Lâm Bùi bán bún bò tại Đà Nẵng. Anh chỉ nhảy lại hành động rắc muối của giết bê mà ông Tô Lâm đã trả thù bằng cách cho bắt bỏ tù. Peter Lâm Bùi, tức là Bùi Tuấn Lâm, chỉ đơn giản là rắc hành theo phong cách của giết bê. Đương nhiên, hành động này không có tội Tuy nhiên vì có tật giật mình nên ông Tô Đại Tướng cho bắt anh và tất nhiên là phải kết cho anh một cái tội khác chứ không phải tội giác hành. Nói thế để thấy sau khi đớp miếng thịt bò rát vàng đầy tai tiếng ông Tô Lâm trở nên nhạy cảm với hình ảnh ông giết bề. Không biết vô tình hay cố ý mới đây tờ báo Sinh New của Việt Nam đã đăng một bài với tựa đề Sự độc hại phía sau đế chế ẩm thực của thánh giác muối Bài báo nói về việc nhiều người dân, nhân viên cũ đã tố Zip ăn chặn tiền boa, phân biệt đối xử, sa thải vô cớ và ép nhân viên nữ mặc gợi cảm. Mọi việc xảy ra bên trong nhà hàng không hảo nhoáng như bên ngoài. Bài báo sẽ là một bài báo vô thưởng, vô phạt nếu chỉ xem về nội dung đó. Tuy nhiên, với Tô Lâm thì rất dễ bị tổn thương khi nhắc đến thánh rắc muối, thì bài báo này không hẳn là bài báo vô tình. Với người dân Việt Nam, nhắc đến thánh sắc muối giết bề là lại liên tưởng đến ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng. Có những trò chơi khăm, chửi xéo, châm biếm thì người trong cuộc biết và người nhắm vào mình, nhưng cũng chẳng làm gì được. Peter Lâm Bùi sẽ không thể bị Tô Lâm trả thù nếu anh không bị vết đen là tham gia một số hoạt động đòi dân chủ trước đó. Vì có vết đen như thế nên Tô Lâm trả thù Peter Bùi bằng cách bắt anh ta và ghép vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Quy định tại Điều số 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trở lại với bài báo Sự độc hại phía sau đế chế ẩm thực của Thánh Giác Muối. Tác giả bài này sẽ rất ít nguy hiểm hơn ông Bùi Tuấn Lâm vì nhà báo nào không có vết đen như ông Lâm. Tô Lâm không thể lấy cớ và buộc tội người khác để trả thù nhà báo này. Hình ảnh ăn thịt bò rắt vàng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một vết đen không thể cột sửa được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một phút nông nổi ham ăn của lạ đã biến ông Tô Lâm thành một ông Bộ trưởng xấu xí, tham ăn, tục uống, tham của lạ và hoang phí với bữa ăn trị giá hàng ngàn bảng Anh. Với một người biết làm chính trị, họ không bao giờ ăn bữa ăn như thế, đừng nói là ăn ở London cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất không ai thấy mà cứ thoải mái đánh chén. Nay là thời đại 4.0, thời đại của Internet 5G, mọi thông tin đều được truyền đi tốc độ rất nhanh trên toàn cầu. Ông Tô Lâm ắt không nghĩ đến điều này, nếu nghĩ đến ông đã không ăn nó. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam Ông Tô Lâm là mẫu bộ trưởng lạ nhất trong cuộc đời bộ trưởng, là con người để lại dấu ấn đáng xấu hổ cho bộ mặt của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam để lại hình ảnh đáng xấu hổ cho những quan chức đồng hạng với ông. Đạo đức thấp, tham ăn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cạn nghĩ vân vân. Vậy mà ông lại leo đến chức bộ trưởng và suýt làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sinh Niu sát muối vào vết thương Tô Bộ trưởng. Sao Tô Đại tướng không ra tay đấy?